bây giờ chị đeo cho em đi nếu mà kính này êm ok không đau mắt thì em lấy ok người thật việc thật có gì bây giờ mình nghe các bạn nhá kính này nha nhìn nha niêm phong còn ở trong lọ thủy tinh này đó thương hiệu là uh, hàng của mỹ này kính tôn sơn này ừ. đi chỗ khác cần gì đeo kính như này dụng cụ đeo kính đầy đủ niêm phong đầy đủ này hướng dẫn luôn nhá hướng dẫn luôn đeo kính này trước khi mà lấy cái kính này kính này thì được ngâm ờ, ở trong nước bảo quản rồi cái đổ ra đây đổ ra cái hộp đựng kính này đầu tiên thì ờ, đeo son về nhà tự đeo được mà cái này dễ nhân cơm có những thứ không ai dạy còn làm được nói cái kính này bây giờ sợ đeo ở mắt nó cụ đúng không thử luôn ở đây người thật việc thật luôn đây Rồi mắt này nó sẽ có hai mặt khi mình đeo ngược cái nó sẽ bị cụm mắt này nhìn thẳng rồi nhét nó đây ạ ok cảm ơn nhét nhét nhét nhét nhìn uh, nhìn lên trên đi rồi ok ạ nhắm mắt rồi đó nhắm hình ạ nhắm hình đã ok cứ nhắm hình mà cho nó không xót á đó ok ok đúng không đeo luôn mắt kia nữa nhá nhìn này nhìn sợ bị lộ đúng không nhìn gương này này nhìn gương này là biết là đeo hai mắt một mắt đeo một mắt không nó không biết gì này ok đó đeo thêm bên kia nữa đầu tiên vào thì nó sẽ có hơi một cái cảm giác là uh, hơi một tí hơi gộm một tí vì mình chưa quen mà cái mắt mình nhạy cảm nhất rất êm đeo êm đeo bên này nữa này Được. Đấy, ngửa ra làm sao mình thì ngửa lại rồi nhìn nhìn rồi ok đó bây giờ chớp chớp ra một tí này thấy cụm không không thêm em đúng không nhắm mắt lại đây cho cho mắt một tí vì rằng là đầu tiên vào đeo thì nó sẽ hơi hơi cảm giác là cộng cộng một tí thôi đó đây bây giờ bài đây bài đây bộ bài niêm phong tự tay chú bóc ra không tôi bóc ra lại bảo là tôi ấy đó đây đặt bài đây tự tay bóc ra không tôi bóc ra để bảo là là là bài nọ kia ui rõ quá Lấy một điện thoại nữa. Đây. 6 này Ui xìa 7 này tám này Đây 6 qua đây Đưa, đưa, đưa. đây con di con bồi ấy năm này đây sáu này đấy rất rõ K này đấy áp này mười này đấy. con hai này úi trời bảy 8 10 Không ăn ngừa 3 Đây, 6 bài đều vào 3 K Đấy 6 này Quy này Đấy 4 này 5 này Bồi này Quy này c này hai này hai này tám ba úi trời bài mười bài đỏ như ban ngày êm mắt không đau không đỏ không mắt. đau không đỏ mắt êm mắt à. ok này đây quy này K này bảy này bùi này tám này da này xì này hai này 5 này 6 này 7 này 3 này ok đây rồi 4 này 4 này 10 này 5 này 4 này xì rất rõ rất êm ok rồi dạ. em lấy bộ này bộ này đúng không rồi, lấy bộ này chị gói cho em đi mua kiếm thì tặng 10 bài Tháo tháo ra rồi chị tháo giùm em lấy một này Giờ em không muốn tháo hay để nguyên vậy về đi chơi Em Đây nha, mắt kính này nha Em Đeo xong thì ờ, ngâm luôn vào cái này Đi chơi mà lúc nào mà cảm thấy nó khô mắt ấy, thì mình nhỏ cái ờ, nước nhỏ mắt vào